Và chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên Các em chú ý đây Ví dụ số 1 này Giải và biện luận các phương trình sau Theo cái tham số M Theo tham số M Các em nhớ là giải và biện luận nha Thì chúng ta có phương trình đầu tiên đây Phần A M bình phương cộng 2 Tất cả nhân với x Trừ đi 2M bằng x trừ đi 3 bằng x trừ đi 3. Đấy, đấy là ví dụ số 1 phần A. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em phần A này. Biện luận tức là các em phải xét tất cả các trường hợp này. A khác 0 này, A bằng 0 với hai trường hợp. Ok chưa? Xét tất cả các trường hợp này. Ví dụ số 1 phần A. Phương trình m bình phương cộng 2 tất cả nhân với x trừ đi 2m bằng x trừ đi 3. Chúng ta chuyển về x sang nha. Tương đương với m bình phương cộng 2 nhân với x. Chuyển về sang sẽ thành trừ x. Và thầy sẽ chuyển cộng 2m từ vế vế trái sang vế phải sẽ thành là 2m trừ 3. Đó, ở đây thầy đặt nhân tử chung là x ra ngoài. Trong ngoặc còn lại là m bình phương cộng với cộng 2 trừ 1, đúng chưa? Cộng 2 trừ 1 sẽ thành cộng với 1 nhân x bằng 2m trừ đi 3. Đó. Thì đây chúng ta thấy này, m bình phương là một biểu thức luôn luôn à, là một số nha, luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không. Đây. m bình phương này luôn luôn lớn bằng 0. Vậy từ đây chúng ta cộng cả hai vế với 1 thì m bình phương cộng 1 sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Tức là nó không thể xảy ra cái trường hợp a bằng 0. Các em chú ý đây chính là hệ số a này. Đây là a này. Hiểu chưa? Đây là a này. Còn đây sẽ là trừ b, thầy chuyển vế rồi nhá. Đây sẽ là trừ b này. Đó. A luôn luôn khác không Vậy thì Đấy Vì M bình phương cộng 1 khác không với mọi M thuộc số thực R Nên Phương trình Có một nghiệm duy nhất Đúng chưa? Có nghiệm duy nhất Có nghiệm duy nhất là gì? x sẽ bằng là đây